Một giấc ngủ ngon suốt đêm rất quan trọng cho sự phát triển của bé. Mỗi miếng Pampers Fresh and Dry mới thấm đến 6 lần bé tè, giúp con bạn khô ráo và ngủ ngon suốt cả đêm. Pampers Fresh and Dry mới ngủ ngon chóng lớn. Tặng ngay một tô nhựa xinh xắn khi mua mỗi gói Pampers Fresh and Dry nhỏ.